Hey, vâng, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh ẩm thực và cuộc sống mình Hôm nay mình lại xử lý cái khóa 27 này các bạn, nó đã bị dỉ nước Và nó bị hư các bạn, hôm trước mình cũng đã xử lý một lần rồi Đây, nó bị hư hết rồi Hôm trước mình cũng xử lý một lần trên cái kênh um, của mình rồi ấy. Nhưng mà um, cái khóa này qua 9 um, tháng thì nó lại bị hư, bị hỏng, bị dỉ nước các bạn Nói chung cái khóa nhựa này nó không ăn thua Hôm nay mình sẽ thay thay khóa này bằng khóa đồng nha các bạn nhé Để xem cái độ bền, độ... Uh, hiệu quả nó có tốt hay không các bạn hãy xem hết video clip của mình các bạn cái đồ mình hôm nay mình mua đấy bạn hôm trước thì mình thay bằng cái khóa nhựa này đấy khóa nhựa này khóa nhựa này là khóa gì đây van nhựa BVC đấy sản xuất theo công nghệ Đài Loan đấy. hôm trước mình thay cái ống nhựa bằng khóa nhựa này nhưng mà qua 9 tháng là nó đã bị hư vì dò gì rồi <clears throat> giá của cái khóa này nó có 20.000 thôi các bạn 20.000 tiền Việt Đấy, hôm nay thì mình sẽ xử lý và thay bằng cái khóa đồng này các bạn khóa đồng này thì nó đắt hơn nó 60.000 một chiếc khóa như này nhé các bạn nhé Đấy. giá 60.000 Đấy, mình sẽ thay chiếc khóa này bằng cái khóa nhựa kia xem cái độ bền nó có bền không tốt không mình nghĩ sẽ chắc sẽ bền hơn bởi vì giá nó mắc hơn với lại nó sẽ không bị dỉ như cái như cái khóa nhựa này khóa nhựa này vừa dỉ nước và là nó vừa uh, kẹt cái khóa nhựa này nó dỉ nước này, này. Đấy, cái khóa bên kia của mình thấy nó cũng bị dỉ nước các bạn Đấy, mình vừa thay cách đây khoảng 9 ờ, tháng thôi 9 tháng nay thôi mà Đấy, mình vừa thay khoảng 9 tháng thôi mà nó dỉ nước mấy nó bị hư hết rồi Đấy, hôm nay mình quyết định là thay bằng khóa đồng với cái giá trị đắt hơn mắc hơn và nó sẽ mình nghĩ xem nó sẽ bền hơn nó không không bị dỉ nước như này đầu tiên thì mình à, lắp cái cút này vào các bạn vào cái gen này nó có cái gen à, đây vào cái khóa đồng này thì mình phải <clears throat> chỗ này mình muốn nó không bị thấm nước các bạn thì mình phải gắn băng tan vào ở cái đầu gen này đây. Ờ, các bạn làm theo mình thì sẽ thay được cái khóa này thôi cách làm cũng rất là đơn giản không cần về về thợ làm mình cũng có thể làm được các bạn đây các bạn vặn lại nhá vặn cái gen lại sau khi mà gắn băng tan thì mình vặn cái gen vào thật chặt rồi chặt cái gen lại rồi chào rồi các bạn rồi tiếp theo mình à, xử lý vào cái khóa nhựa kia đầu tiên thì mình phải khóa tổng lại các bạn nhé khóa tổng nước lại xong bắt đầu mình xả hết nước đi rồi xong bắt đầu mình cắt bỏ đi đây mình có cái cưa sắt này mình sẽ cắt bỏ cái đầu này đi khóa này đi mình cắt đến đây nha các bạn nhé mình cắt sát đây thì đoạn này nó còn một chút nữa mình cũng có thể là tận dụng được mình không cần phải xử lý tiếp theo mình gắn luôn vào đây cái bên này mình à, tương tự mình cắt như vậy các bạn nhé cái khóa này nó hỏng rồi mình sẽ thay một cái khóa đồng và một cái khóa nhựa để mình à, so sánh cái thời gian của nó cái nào sẽ bền hơn tốt hơn Đấy, có hai khóa bị hỏng luôn cái nước nó chảy hết đi các bạn xong bắt đầu mình bắt đầu mình gắn ở đây thì cái khóa này nó bị hỏng rồi các bạn thì mình à, không dùng được nữa mình bỏ đi nhưng mình vẫn tận dụng được cái cút này các bạn cút này với cái đoạn nối này thì mình sẽ cắt ở đây đi các bạn nhé mình tận dụng mình à, có thể là gắn vào cái đoạn cái khóa mà cái khóa như này thì mình có cái khóa này rồi mình có thể lấy cái đoạn này mình đấu vào đây tiếp theo thôi còn cái khóa này bỏ Đấy. từ cái vuông này về cái nối này mình vẫn có thể tận dụng được dùng để cưa để cưa thôi cưa cưa nhựa và đại lý họ bán bạn cưa khéo nó bị dập bị vỡ đây bây giờ mình được đoạn này rồi ở chỗ này mình cũng có thể dùng được nữa sau khi nó chảy nước rồi mà mình à, lấy cái rẻ khô mình lau khô đây các bạn lau khô vệ sinh đấy Rồi cái đoạn này sẽ nối vào đây. Đấy, bây giờ mình à, tra keo vào thôi. Mình uh, lấy cái keo keo dính nhựa. Keo này họ cũng bán ở tiệm điện nước nha các bạn nhé. Để mình khoan cho nó thùng đi. Ôi giời. Rồi bây giờ mình bôi queo vào xung quanh cái ống nhựa này thôi Rồi mình gắn vô Đấy, bôi keo xong rồi mình à, gắn cái đầu này vào các bạn Đấy. gắn đầu này vào vuông góc nha các bạn nhé cái này nó thẳng các bạn để ý mình quay hơi lệch cái máy quay nó hơi lệch chút gắn gắn nó vuông này nhá các bạn nhé đầu này thẳng các bạn nếu mà gắn ngược lại thì nó bị bị ngược bị lệch nhá đấy các bạn lưu ý gắn này đấy. Đó, đây là khóa này đây là mở này đấy. đã mở cái khóa tổng ra rồi các bạn bây giờ mình sẽ mở nước ra để cho các bạn xem nhé đây khóa này mình à, đã gắn thành công rồi đây, đây mở khóa đây. đấy rồi khóa lại đây Đấy. rất là ok đúng không các bạn Đấy, không bị dò gì một chút nào Đấy, khóa rất là tiện lợi và nó uh, cũng bền nó không bị dò gì nước thôi video này mình làm đây dừng lại nha các bạn nhé Đấy, các bạn xem video thế nếu thấy hay các bạn hãy like và chia sẻ giúp mình nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy vui lòng đăng ký kênh để theo dõi nhiều video khác trên kênh mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn